hôm nay mình mới mua cái món này để uh, nâng cấp cho con xe của mình à, mọi người biết là nó đi đi đường xa thì mình có camera hành trình như GoPro hay mấy loại khác ha. nhưng mà thường thì à, những cái loại đó mình không có quay liên tục mà mình chỉ quay những cái cảnh mà nó đẹp thôi cho nên là trên đường nó mình bỏ những cái khoảnh khắc rất là nhiều ờ, cái lúc mà muốn quay á khi nó rơi vào cái tình huống mà phải tập trung để xử lý không có bấm máy quay được thì mình cần một cái ờ, loại thiết bị mà nó quay liên tục thì vô rồi quay liên tục cũng được thôi hay là máy khác gì đó quay cũng được thôi nhưng mà mình sẽ đánh đổi là cái chuyện ờ, sẽ mau hết pin và bác hãy nhớ cho nên là một cái camera, camera hành trình mà để nó đảm bảo được cái an toàn là nó khi mà nó xảy ra sự cố cái gì đó thì nó vẫn còn cái hình ảnh để chứng minh để xem lại thì ờ, nó giúp cho mình trong những tình huống đó ha thì ờ, hôm nay mình ờ, đầu tư cái con này Inox K3 cái loại mới này thì nó có K2, K3 và K5 À, về cơ bản thì về cơ bản thì K2 và K3 nó không có khác nhau nó chỉ có K3 à, nó khác cái K2 nó có thêm cái cục này đó là cái cục cục này mình sẽ qua cái cục này nó giống như cái giao diện để cho mình biết được là cái thiết bị này nó đang hoạt động à, có ổn không có đang quay hay không nó có bắt GPS hay không rồi nó có đang phát wifi hay không còn K2 thì nó mới cục này cho nên là K2 là nó tự động quay thôi chứ mình à, mình muốn biết à, tình trạng như thế nào mình phải kết nối à, cái app trên điện thoại vào trên cái cục phát wifi của nó đây là thiết bị lưu trữ với thời xử lý nó luôn hai camera đây là cục GPS K2 giống K3 hết nó chỉ là K3 nó có thêm cái cục này còn K5 nó y chang K3 nhưng mà K5 thì nó sẽ xử lý cái cam trước là 4K còn cái K3 này thì cả hai K hai cam trước và sau nó đều là full HD ha thì bây giờ mình sẽ lắp cái con này lên xe của mình giờ để lắp thì đầu tiên mình phải tháo cái dàn áo ra mình đi dây điện thì mình à, dự kiến sẽ đi dây điện cặp bên cái sườn bên trái của chiếc xe của mình cặp sườn bên trái tại sườn bên phải là đi à, điện đèn rồi điện đèn điện còi này kia rồi nên là mình sẽ đi ờ, sườn bên trái đi dây điện kính ở bên trong để cho nó gọn gàng nó đảm bảo ờ, tính mỹ thuật rồi ha mình lắp rồi mình sẽ cho mọi người xem thì à, cái cam trước mình sẽ gắn vào vị trí này cái này là theo cái bát để gắn vô rồ nhưng mà mình không có gắn vô rồ ở đây thì à, nó sẽ à, hạn chế bị rung hơn những vị trí khác nên là đặt ở đây nhưng mà theo thiết kế người ta vẫn có cái lồng đền cao su ở dưới này đó, mọi người thấy không lồng đền cao su dưới này nè thì à, cái này cũng là tác dụng để giảm chấn ha để nó đỡ rung tại cái camera hành trình này thì nó có chống rung nhưng mà nó không phải xịn sò như GoPro đâu còn dây thì mình sẽ à, đi như thế này đi luồn bên trong đi cặp theo cái dây điện của à, của xe này đi luồn bên trong thì mình gá đây sẵn xong rồi đi thấy nó ổn là mình cột dây xong sẽ đi theo một cái lớp dây để mà mà cắt điện với lại nó bảo vệ được cái lớp dây điện này. cái cam sao thì mình lắp vô vị trí này ha lắp vô cái bát gắn cái xi nhan nè gắn vô đây rồi à, mình tháo cái à, cái bát đèn này ra xong rồi đi dây đi dây gọn vô đây vô đây là đi lên cái lỗ lên đây đây đây là hai hai cái dắt nối của à, cam trước cam sau mình sẽ đặt cái à, mình sẽ đặt cái bộ à, điều khiển của nó nằm ở đây đặt vị trí cao nhất để nước mưa nó có xuống rồi nó chảy nó không có động rồi làm tiếp ha mình xem cái sơ đồ đấu nói nó như thế này ha thì đây là cái bộ điều khiển của của nó này như vậy thì theo cái sơ đồ à, theo sơ đồ này thì cái dây này nó sẽ là cái dây mic dây này là cái dây à, cấp nguồn cho nó nè cái dây này là cái dây à, GPS cái dây này là cái dây à, gắn vô cái à, cái điều khiển cái à, còn hai cái dây này là cái dây của à, cam trước và cam sau ok giờ mình đi dây ha đây là cái bộ à, à, kênh sơ của nó ha thì nó lấy cái điện à, bình lên đỏ đen này là giống như cực âm cực dương của mình ha cái dây vàng này là cái dây nối vào cái đường à, cái dây lửa sau khóa còn cái đầu này là cái đầu nó chuyển đổi sang 5V 2A à, để đấu vào cái bộ điều khiển đó, giờ mình sẽ lắp vào cái vị trí à, gần với lại cái độ điều khiển bây giờ mình làm với nguồn ha mình làm với nguồn để vô bình thì mấy cái dây nguồn này phải mình thường mình làm xe mình với nguồn mình làm kỹ lắm nóng xong mình thấy bấm chì là chứ không phải à, nấu nấu nói bình thường đó. bánh chì xong rồi mình à, hòa nhiệt lên ha cái chỗ mà cứng với lại cái vàng áo là bọc lại cái này à, cuối cùng cũng xong ha đi một nồi dây trong này mà mình cũng để à, tạm ha rồi đi lại từ từ xếp bờ trong nó nó cũng gọn giờ giây phút à, căng thẳng nè bật chìa khóa lên ăn không không chưa lên à, nhìn cái này thì đang này à, à hình hình quá có 10 giây nó phải là, rồi nó phải nhấp nháy nha à, thế này. Món đầu nó đá dữ liệu Nó còn chớp là nó chưa lấy được tín hiệu à, Cái đèn xanh nó chớp là tại vì mình chưa có gắn thẻ nhớ Chưa gắn thẻ nhớ wifi thì chưa có kết nối rồi ok giờ bắt đầu mình cài app giờ à, mình sẽ cài thẻ nhớ thẻ nhớ thì à, đây nó nằm ngay chỗ cái khe này khe trong cái bộ à, điều khiển ha Đó, mở này ra xong rồi mình nhét nó vô mình sẽ nhét cái thẻ 128 rồi không kiểm tra là gắn cái miếng à, cao su là cho nó kín cái bụi nước nó vô chỗ này rồi bây giờ mình sẽ mình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 là ra ngoài đường thì nó mới bắt cái này mình ở trong nhà cái GPS thì mình để nó ở đây rồi bây giờ mình kết nối app thử nha bây giờ bây giờ là biểu tượng này nó nó không có chớp nữa nè cái biểu tượng camera nó không chớp nữa có nghĩa là nó đang quay á cái CBS nó còn đang chớp hay là nó chưa lấy được tín hiệu CBS còn cái này nó đang chớp là nó chưa kết nối wifi kết nối wifi nó sẽ đứng im bây giờ mình kết nối wifi nha C28 này mình sẽ kết nối với nó như là một mà như muỗng 8 này phải 1 2 3 4 5 6 7 8 không khi mà kết nối wifi xong thì à, thì cái biểu tượng này nó nó đứng yên ha như vậy là camera đang quay và wifi đã kết nối chỉ còn GPS là nó chưa bắt được thôi này ok nó bắt mình phải à, cho phép định vị ok à, truy cập ô tô rồi ok giờ mình sẽ vô à, cài dạ, đặt thông số cho nó hai anh em rồi ok giữ nguyên không có gì hết setting là full HD bitrate là 2 nó đang để 2 uh, nọc man front rear ok không có gì này là cái hướng của camera trước sau thôi rồi cái lúc recording lúc recording mình để một phút nó có ờ, nhiều chế độ lắm có nghĩa là nó sẽ quay từng clip ngắn một phút một phút có thể chọn đến 10 phút cũng được nhưng mà mình thì mình chọn ờ, một phút thôi tại vì ờ, một phút nếu như mà nó có hư thì nó hư cái đoạn clip có một phút thôi còn nếu mình để dài thì nó hư thì nó mất nhiều dữ liệu hơn ha rồi cái video format thì nó hỗ trợ là TS với lại MP4 mình TS mất công mình cần vật lắm mình để MP4 luôn để gì mình xài rồi time lapse recording không cần thiết review recording switch. ok phần mic volume mic volume nó đang để ở mức khá cao mình chuyển nó về mức uh, vừa phải rồi date time có nghĩa là nó sẽ hiện thông tin ngày tháng năm ở trên cái video ờ, hiển à, thị tốc độ à, đơn vị tốc độ là km à, giờ ok GPS hiển thị GPS luôn tem thì cái này nó sẽ nhãn nó có cái nhãn là mình đặt à, nhãn nó tên là gì thì để video nó sẽ hiện lên thì mình để mặc định đi capacity mình cài à, mình cài cái à, thẻ 128 g bây giờ mình sẽ format nó ok bật hết xong parking monitor là cái chế độ nó sẽ theo dõi à, khi mình đậu xe nhưng mà chế độ này á có nghĩa là ai ừ, có một cái tác động gì đó đến cái xe thì nó sẽ kích hoạt cái camera nó chụp lại thì cái này nó sẽ làm hao bình lắm mình không cần thiết nên mình tắt rồi gravity sensor có nghĩa là à, cái độ nhạy của của cái cảm biến à, chấn động á, nếu mình để nó cao cái là mức nó nhạy nhất mà đường xá Việt Nam mình thì nó xấu ha thì khi mình để nhạy quá thì đi ổ gà nó tưng tưng cái nó cũng hiểu đó là có một cái tai nạn hay cái gì đó nó sẽ chụp lại và như vậy thì ờ, mà những cái video với lại hình ảnh mà nó nó hiểu là tai nạn nó sẽ khóa lại nó không cho xóa thì camera hành trình là khi nó đầy thấy nhớ nó tự xóa ha mà những cái ờ, những cái ờ, footage mà nó ờ, liên quan đến tai nạn thì nó sẽ khóa lại để không bị xóa để giữ lại cho mình cho nên mình giảm cái độ nhạy nó xuống nhỏ thôi nên là khi mà tác động mạnh lắm thì nó mới chụp nó mới hiểu đó là tai nạn chứ còn ổ gà tưng tưng thì không sao mình để mất một thôi mình không có để mất cao rồi cái này thì nó dạng để sticker thôi 50 60 thì mình đang để 50 rồi update time là mình sẽ lấy cái giờ của cái điện thoại để update nó lên clear case rồi à, cơ bản nó là như vậy ha xong thì như vậy là nó nó đang lưu á tí xíu mình sẽ kiểm tra nó lại coi nó đang lưu như thế nào ha thì nó đang lưu bây giờ mình sẽ kiểm tra một số cái hình ảnh hoặc là mình có thể mình có thể là xem mình có thể xem luôn cái camera trước sau đây nó đang hiển thị camera trước và sau thì cái này nó bung lớn bung nhỏ thôi uhm cái này chế độ à, bật coi cam trước cam sau cái cái hình nhỏ đó là cam sau còn cái hình lớn đó là cam trước nên là cái này khi mình chạy mình muốn à, xem hình trực tiếp thì à, cứ mở cái này lên coi ha mình không cần coi trước trước thì mình coi rồi mình chủ biết mình sẽ coi sau hả coi sau cái này là cam trước Đó, cam trước nó để như vậy rồi mình sẽ canh chỉnh lại cái cam là mình nói chung là nó nó thẳng thớm rồi đó ok rồi ngày mai mình sẽ chạy mình test thử cam ha nói chung tối mà nó hình ảnh nó lên vậy là cũng khá tốt rồi đó mà mình chưa có lột cái miếng ni lông bảo vệ ra cho nên là nó có cái mờ mờ đây là cái file mà nó lưu nè nói chung thẻ nhớ mình có thể download về ha rồi ok nói chung cài đặt thành công rồi đó bây giờ mình đi test cam ha nhiều mình đi test test thử cái ánh sáng còn trời còn à, sáng nè nghĩa là trời tối để gỡ cái mặt này rồi video này là mình à, lấy file gốc ở trong cái bộ điều khiển ra luôn à, mình không chỉnh sửa không tăng sáng bù sáng gì hết để mọi người xem coi và đánh giá cái chất lượng của cái loại này nó như thế nào ha à, cá nhân mình thì thấy đối với một cái camera hành trình mà trong cái à, môi trường thiếu sáng như vậy mà hình ảnh khá sắc nét và đủ sáng nó tự cân bằng sáng luôn mình không cần phải làm gì thêm à, và mình cũng có thử ờ, dừng video lại để mình xem những cái biển số xe mà các camera nó chụp được á thì hiện lên khá rõ vì cái ờ, đảm bảo cái chuyện quyền riêng tư á, nên mình không có show những cái hình ảnh mà có cái biển số xe của người khác lên clip ha dừng lại mình mình cài cái app cài cái app uh, lên cái cái điện thoại mà mình dùng để dẫn đường mình test cái tính năng xem uh, xem trực tiếp cái camera coi coi nó xem để để vị trí này thấy nó cũng thuận tiện mình test thử là nhiều khi mình có lúc sẽ cần phải coi trên điện thoại còn cái điện thoại uh, trước mình cài ấy, thì uh, mình để nó trong cái cái vỏ mình không có lấy đây vô cho nên mình cài uh, lên luôn cái điện thoại đang gắn trên cái dẫn đường lên là sao đang cài này Android hay là iOS gì nó cũng kép này giờ mình sẽ cài à, cho kết nối wifi trước cái đã khi nào mà nó kết nối wifi thành công thì cái đèn à, wifi nó sẽ không nhấp nháy nữa đó là ba chức năng nó đang hoạt động nó sẽ không nhấp nháy nữa nè là bây giờ mình sẽ vô cái app của nó nên là cấu hình rồi đó mình check lại coi mấy cái hình coi vô được không ok mình kiểm tra coi nó lót hình được không đây là nó lên rồi đó ok ha mình sẽ không cần coi cam trước tại vì mình đã nhìn mình thấy rồi cho nên mình chỉ cần coi cam sao thôi coi cam sao chỉnh đâu ta nó đang quay đó Đây, trước làm sao để chỉnh trong này trước coi ria nè coi một cam một thôi rồi đó đây là cam sao nè mọi người đây là cái đoạn clip mà mình à, quay đốt à, trời cũng khá tối rồi nó khoảng à, hơn 7 giờ sao có hiện thông tin ở trên clip đó. thì mọi người cứ xem rồi cho biết cái cảm nhận của mọi người như thế nào ha có vì gì mọi người cứ comment ở dưới cái phần mô tả với mình rồi chào mọi người ha